Cuối cùng thì trời cũng đã tối rồi Bây giờ sẽ là đến giờ ta đi săn mồi thôi <laughs> ha ha ha ha ha Wow Thì ra Đây là ngôi làng của loạn loài người Kia có mấy con heo kìa ta sẽ lém mấy con mồi này đầu tiên sau đó ta sẽ đi tìm những đứa khác hè cái gì dễ thì làm trước hè lũ heo kia ra đây Hi cha một con nè con tiếp theo nào hai con ba con ta là mạnh nhất bốn con năm con sáu con Kỳ này cho tụi bay không có đồ ăn mà ăn luôn Toàn đá hết trơn <laughs> Rồi đi săn con mồi tiếp thôi <laughs> tung cửa sổ đón ông mặt trời Trời ơi mấy bạn ơi Hôm nay nè bạn mình mới vừa qua Gamin House Để mình ngủ ở bên Gamin House mọi người ơi Phải công nhận là lâu lâu qua bên Garmin hao ngủ ở bên đây một một bữa thôi ngủ ngon gì đâu luôn á trời bởi vì bạn biết sao không từ trước giờ ở nhà mình là nhà bên dưới mặt đất không à lâu lâu mình mới lên trên lầu cao nè nhà mình là ở tầng 3 nha bạn nha phòng của mình ở trong Garmin House là tầng 3 lận cho nên là ở trên đây buổi tối mình ngủ trên đây á gió thổi mát gì đâu luôn á trời ai trời ơi thoải mái quá thôi chắc là giờ mình phải về nhà mình thôi chứ ở trên Garmin hao lâu quá cũng không tốt thôi về nhà đây tạm biệt mấy bạn nha tôi tôi về nhà đi cái gì lần sau tôi tới thăm mấy bạn nha ok rồi đi về thôi đóng cửa lại nè đây quên quên bấm thang máy tầng 3 đúng không bấm thang máy tầng 3 nè đó hiện đại chưa bạn bạn thấy hiện đại chưa ra minh hao có cả thang máy luôn nha ok rồi bấm tầng 1 nè rồi đi xuống thôi chu chu chu ok hey Bây giờ về nhà quay clip cho bạn fan xem thôi chứ còn làm gì nữa Thôi đi về thôi Lào hey, Gần tới nhà rồi À mà quên nữa bạn ơi Hôm nay mình mới vừa lên trên nhà của chị Ca Mui Mình hái một ít cà rốt đem về nhà cho mấy con heo ở nhà mình ăn bạn ơi Thời luôn tiện ghê luôn á bạn ơi Tính ra là mình đang nuôi heo để Tết này á Mình làm thịt mấy con heo để đãi hero team Đó ừ. ờ, mà chị Ca Mui á thì lại gọi là trồng cà rốt Thế là bây giờ mình chỉ cần qua nhà chị Ca Mui Mình hái cà rốt đem về cho heo ăn khỏi tốn tiền mua cám à, <laughs> Quá tiện lợi luôn ok thôi về nhà cho mấy con heo ăn thôi nào heo ơi heo à, ủa ủa khoan mấy con heo tôi đâu rồi ủa mấy con heo tôi đâu mà sao tự nhiên bây giờ toàn có mấy cục đá này đây mẹ không khoan mấy cục đá này nhìn lạ lạ vậy sao nhìn nó giống mấy cái tượng hình con heo quá ta ôi trời ôi, mấy mấy mấy con heo của tôi ủa trời, trời trời mấy bạn ơi ủa sao kỳ vậy tự nhiên mấy con heo của mình đang bình thường mà sao tự nhiên nó biến thành mấy cục đá luôn rồi ủa cái chuyện gì xảy ra vậy heo ơi heo heo ơi Ủa, trời, <laughs> rồi xong đóng Ủa, Ủa gì ạ? Tại sao vậy? Trời đất ơi, mưa ơi, tại sao em ra nông nổi này? Sao em lỡ bỏ anh đi? Trời Ủa, ơi, cai ơi. buồn quá, anh nhảy nè. Cai ơi, Cai, có chuyện gì mà bên đó khóc hoài vậy Cai? Ủa, có chuyện gì vậy? Khóc dữ vậy? Trời Hả? đất ơi, Phong ơi, mình gặp chuyện lớn rồi Phong, Phong nhìn con mưa nè. Hả, chuyện gì? Ui, Ủa khoan, Ủa cay Hôm nay ông làm Ông làm ở đâu ra cái tượng hình con mưa đẹp quá vậy Tượng, tượng cái gì ba Tào lao trời đất ơi Đây chính là bé mưa Và bé mưa đang bị biến thành cục đá Tôi cũng hiểu sao nữa Hôm qua không biết tôi có gọi là cho bé mưa ăn nhậm gì không Giờ biến cục đá luôn bà. Trời ơi Có khi nào hôm qua ông cho bé mưa ăn Mà ông lấy lộn cái à, bịch đồ ăn của mưa Ông lấy lộn cái bịch xi măng luôn Mà sao nó ăn sao nó biến thành xi măng luôn rồi Ủa bởi vậy giờ tôi mới đang tìm cách giải quyết nè Nhưng mà không biết giải quyết sao hết trơn Tôi nói ông nghe nè Kỳ này là ông chết chắc rồi Bà Simi bả mà biết là ông là gọi là làm cho con mưa biến hành đá cỡ này ha Là bả cạo đầu ông luôn Đó xong bả biết ông thành đá luôn á hiểu không Đó là trời Rồi xong rồi Toàn rồi của cài tới đây là tới hút rồi Giờ sao ta trời Ủa, ủa cái gì vậy? Ủa vậy? ủa à, gì vậy trời đất ơi cái gì thế này ủa trời ơi mấy bạn ơi tự nhiên hồi sáng nay hết cay ron khóc và bây giờ tới lượt ông dịch khóc có chuyện gì mà ông dịch ông khóc dữ rồi ta ủa vậy đó cái gì vậy dịch Trời ơi. qua nhìn này, qua nhìn đàn gà của anh nè. Anh mới nuôi mấy con á, anh định để từ giờ đến Tết anh ăn thịt với cả chia cho mọi người á, mà không hiểu sao đêm qua nó ăn chúng cái gì đâu biết anh đá hết trơn luôn. Ủa, ủa cái gì? Ủa sao tự nhiên mấy con gà lại biến thành mấy cục đá luôn ta? Ủa gì kỳ vậy? Hồi sáng nay thì mấy con heo mấy con heo ở nhà mình á thì nó biến thành đá rồi sau đó qua bên nhà của cai á thì bé mưa bị biến thành đá xong giờ mấy con gà anh dịch nuôi cũng bị biến thành đá luôn ủa ừ, chẳng lẽ là trong làng này bất cứ con vật gì cũng bị biến thành đá ta ủa kỳ vậy ủa dịch hôm qua Trời anh anh anh có lấy nhầm bịch xi măng cho nó ăn không mà sao tí nó biến thành cục đá rồi What? em bị khùng à. à anh lớn em mấy tuổi còn cho gà ăn xi măng anh không bị khùng đâu mà anh lại cho gà ăn xi măng cái này chắc chắn là có âm mưu hoặc có kẻ nào ghét mình là cố tình ám hại mà làm mình rồi Trời ơi, mấy con gà nó biến thành xi măng luôn rồi Ôi, Trời ơi bạn ơi, chắc chắn cái chuyện này á là không hề bình thường đâu bạn ơi Chắc chắn là đang có một cái điều gì đó rất là bí ẩn xảy ra trong ngôi làng này hey, Mình nghĩ là cái chuyện này nó không gọi là bình thường rồi bạn ơi Tại sao mấy con vật ở trong làng tự nhiên bọn nó là biến thành đá hết trơn hey, Chắc chắn là có điều gì đó bí ẩn ở đây tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải lập ra một đội điều tra để điều tra thử coi tại sao mấy con vật trong làng lại biến thành đá hey, bây giờ chúng ta cùng nhau tập hợp hết tất cả anh em trong làng hero team về đây để chúng ta cùng nhau bàn việc nào anh em mỗi người đi một hướng gọi anh em trong làng là về đây tập hợp nhanh lên tập trung tập trung rồi dạ. hey cái chuyện này chắc chắn là có liên quan tới Sammy rồi các bạn ơi Tại vì sao bạn biết không Mình rất là nghi ngờ Sammy luôn các bạn ơi Bởi vì á, mấy con vật ở trong làng bị biến thành xi măng Là biến thành màu xám đúng không Mà bà Sammy là bả là màu xám Đó có khi nào Sammy cảm thấy là Cái màu xám của mình đẹp quá Cho nên là Sammy quyết định biến hết tất cả con vật Ở trong làng thành màu xám không ta Chắc chắn này có liên quan đến Sammy nè à, Để mình vô mình hỏi Sammy thử coi nhiều khi là sammy gọi là mua sơn về sammy sơn lại mấy con gà mấy con vịt trong làng thì phải ok để để coi coi ủa sam đâu ta sam ơi sam ủa mà sam ấy đâu rồi ờ, tự nhiên không bỏ máy tính mở ở đây rồi bà đi đâu ta rồi còn gì đây trời ơi nay mua nguyên cái tượng bỏ trong nhà luôn ghê nha ủa một bạn sao tự nhiên trong nhà sam lại lại có một cái tượng ủa bình thường là giờ này là bà sẽ ngồi trong bàn pc bà làm việc mà ta ôi trời có khi nào cái cái cái cái tượng này là là Sammy không ta Ui trời Sammy ơi Sammy Trời ơi, rồi xong luôn các bạn ơi Sammy của tôi bị biến thành xi măng luôn rồi các bạn ơi Trời ơi là trời Bình thường là bả đã màu xám là giống cục xi măng rồi Bây giờ bả biến thành xi măng thiệt luôn các bạn ơi Sam ơi tại sao bà bị biến thành đá vậy Sam ơi Trời là trời Chết rồi bây giờ Sammy bị biến thành cục đá rồi Bây giờ phải làm sao đây các bạn Bây giờ phải làm sao đây Ủa, Đúng rồi phải đi thông báo cho anh em biết thôi Trời ơi mọi người ơi cứu Sammy của em với mọi người ơi toàn rồi Chim ơi Chim có nhà không Chim ơi Chim ơi Chim có nhà không Ủa sao mà Chim ơi này bà đi đâu rồi ta bà đi đâu mà bà không có gọi là để cái cửa trống không vậy nè người ta ai muốn vô vô à ủa gì vậy tự nhiên trong nhà có bức tượng trời đất ơi hôm nay mình đặt sưu tập figure mô hình luôn à. nhưng mà tự nhiên sao cái tượng này nhìn nó kỳ kỳ mình nhìn cái tướng nó quan quan ta để tôi đứng tôi nhìn nhìn nhìn cái coi hmm, cái tượng này có thể là ồ khoan cái tượng này sao nhìn giống simi vậy ủa simi simi Đừng có nói là Sim cũng biết thành cái tượng giống như bé bơi với Sim Sim No Sim ơi Trời đất ơi sao Sim biến cái tượng rồi Trời ơi Sim ơi Trời ơi Sim ơi Được rồi Huy đi thông báo với mọi người mới được Mọi người ơi Mọi người ơi No mọi người ơi Mũi ơi Mũi ơi Mũi ơi Mũi ơi Mũi Ủa Mũi đâu rồi Chết chết chết rồi Mũi đâu rồi Mũi đâu Mũi đâu Mũi Mũi Mũi Mũi chết rồi thì sao mui còn mới thì cũng đã đây trời trời ơi mui ơi ủa chết rồi ủa tại sao ca mui lại bị biến thành cục đá vậy chứng tỏ là cái người mà làm ra cái cái cái vụ này ấy, nó không chỉ nhắm đến con vật mà còn nhắm tới con người nữa chết chết chết rồi mình phải báo tin lại cho anh em bởi vì có lẽ chính mọi người cũng đang gặp nguy hiểm thì sao ừ. chết rồi Ui, trời ơi mui ơi bây làm thế nào bây giờ đứng đây một khúc luôn rồi à, hình như là biến thành đá cao được mấy phần hay sao à, thôi chạy đi đi báo tin cho mọi người đã mui ơi ở đây nhân việt sẽ tìm cách cứu mui anh em ơi mui biến thành cục đá rồi còn cao lên nữa chứ à, trời ơi mọi người ơi mọi người ơi dạ. sammy của em bị biến thành cục đá rồi mọi người ơi chết rồi giờ làm sao Ui. đây mọi người ơi <laughs> sammy bị biến thành cục đá luôn rồi hả đúng rồi sammy biến thành cục đá mất tiêu anh dịch ơi canon ơi giờ phải làm sao đây trời ơi tôi không muốn trời đâu em biết không anh vượt qua nhà ca mui ca mui cũng bị biến thành cục đá luôn rồi hả mui cũng bị luôn hả giống em vậy trời ơi simi cũng biến thành cục đá luôn trời ơi anh cái gì kỳ vậy tự nhiên trong làng mình ai cũng bị biến thành cục đá hết vậy ủa vậy là mấy bạn nữ bị biến thành mấy mấy mấy cục đá hết rồi hả vậy là mấy bạn nam sẽ không sao đúng rồi nhà ông siro qua bên nhà ông rô kêu ông rô mới được qua kiếm rô qua kiếm rô qua kiếm rô chết rồi mấy bạn nữ bị biến thành đá mất tiêu rồi rồi rô rô đâu rồi rô rô đâu rồi rô ơi gì đây vậy anh em ơi siro của mày biến thành cục đá luôn rồi anh em ơi trời ơi trời à, à, à trời Chết ơi rồi vậy là hội anh em từ nay chỉ còn ba người trời ơi rồi là rồi xin ừ. vĩnh biệt cô cái, cái gì vậy dịch cái gì tàu tao tàu tao rồi em nói anh nghe nè lúc trước á ở trong làng anh rất là hay ăn hiếp em bây giờ anh biến thành cục đá rồi để em ký đầu anh nè này siro siro siro siro không tìm cách cứu người ta tìm ký đầu người ta nữa trời rồi anh không biết đâu mà phong nghĩ sao phong ký đầu vậy không bình thường ừ, em gì Cây cho mình cái kiếm luôn hả cây Hợp lý à Này siro à siro siro à siro nè Trời ơi Nè em nói anh Em nói anh cứu người đi đứng lên tào lao gì vậy Em nói anh dịch nghe nè Bình thường á ở trong làng á Ông Rô ông rất là hay bắt nạt em Rồi ông chơi solo bắt cua chung với em Hay là chơi game bất cứ game gì Ông cũng thắng em hết Em bực á cho nên là em hôm nay à, Ông biết hình cục đá rồi Em cho ông biết hình cục đá luôn What? Ngồi sau mai mốt anh em mình anh ra ra MV mới rồi ai rap cho anh em mình nghe Thôi anh em Đúng mình bạn. ra bài anh em tốt chỉ có ba người thôi <laughs> tào lao tào lao tào lao bây giờ là mình phải cùng nhau hợp sức đi tìm cách nghĩ cách để giải cứu mọi người đi chứ không á là từ nay hero team chỉ còn ba người thôi trời chết rồi Đúng bây rồi. giờ làm sao ơi trời ơi à, em có cách là dịch đây chúng ta sẽ tuyển thành viên à, mới Nani? đúng rồi à, cái gì vậy ủa chứ sao ủa thì anh em mình mình là... đi tuyển năm thành viên mới luôn ừ bây giờ mình tuyển Thế thêm à, quá Bây giờ em nói dịch nghe nè, giờ mình tuyển thêm 5 bạn nữ đi dịch đó, ba bọn mình là nam thôi, tuyển thêm 5 bạn nữ, được không? Ừ. Em cũng nghĩ vậy á dịch. Ừ, nghe cũng vẻ hợp lý đó nhưng mà không được không được bây giờ nhớ bây giờ kể cả mình tuyển thêm 5 người mới vô ấy thì thì các bạn fan sẽ ngồi hỏi là anh ơi chị simi đâu Ân Phong đã không còn thương chị Sammy như ngày xưa nữa Rồi người ta, các bạn ấy nói em là là đồ lừa đảo, đồ lươn lẹo Rồi à. xong rồi các bạn ấy suốt ngày các bạn ấy spam lên Facebook em cái gì Anh hứa là yêu em suốt đời Thôi ơi, mệt quá, mệt ông ông xàm quá Em đùa thôi chứ bọn mình phải tìm cách để cứu mọi người chứ sao giờ Bây giờ em nói anh nghe nè Theo những gì từ nãy giờ em quan sát á Thì mọi người trong làng của chúng ta đều đã bị biến thành đá hết rồi Mà ngày xưa em có coi một cái câu chuyện cổ tích thời cổ đại, thời cổ xưa Cổ ơi là là cổ cổ ơi là cổ luôn ở bên ai cập đó, hay đó, là cổ, ở bên cổ, đâu đó, cổ, cổ cổ lắm rồi kể kể đi kể đi kể đi cổ lắm rồi á à đúng rồi. À, rồi, ok cổ nói chung là rất là cổ luôn thì cái câu chuyện đó kể về một con gọi là yêu quái một con ma nữ thì con ma nữ này á là nó có một cái đầu ở trên đầu của nó rất là nhiều rắn luôn nói chung á là con người chúng ta hiểu không con người chúng ta là có tóc chẳng hạn như cây đo này đó có tóc này hiểu không thì cái con ma nữ này là tóc của nó không phải là tóc như là con người bình thường mà là rắn hả và bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt của mụ ta thì đều sẽ bị biến thành đá hết em nghĩ rằng là mụ ta đã vào trong minecraft rồi dịch ơi ồ gì ghê quá vậy vậy chứng tỏ là con ma có có cái cái cái con quỷ mà mà mà đầu đầy rắn này nó chắc chắn sẽ không bao giờ cột tóc được Nani? ông đúng <laughs> không đội tôi tưởng ông suy luận cái gì hay lắm ai vậy đâu thì tất nhiên sao nó cột tóc được đầu nó là rắn sao cột tóc được tào lao <laughs> phải suy luận làm sao cho đàng hoàng xíu chứ bây giờ đây em bây giờ mình coi. đâu biết cái tìm nó ở đâu đâu trời hey, em chắc chắn rồi chỉ có thể là nó đang ở trong gọi là mấy cái chạy bán rắn thôi tại vì đầu nó đầy rắn em lát <laughs> cái gì sao em thận cái gì bây giờ bây giờ cay thì nói em có cái nào hay không ừ chứ bây giờ, em có một ra cái đâu. này lắm nè sao sao không biết hả mày mày mày mày mày ê, mày, bây giờ bây giờ có cách nào bây giờ nè anh em nói anh nghe rồi giờ bọn mình không biến cay thành xi măng được mình giờ mình đem cay mình chọi vô xi măng đi mình chôn mỏng bằng xi măng đi ổng xàm quá à. vậy chứ giờ sao giờ ừ. ta mọi người ơi có cách nào để cứu không một cách cách gì anh con này nhá tất nhiên là không bao giờ nó tấn công lại những cái bức tượng đá mà nó đã biến thành đá rồi à. mà mục tiêu của nó chỉ nhắm vào những vật còn sống à. bây giờ tại sao anh em mình không cùng nhau nghĩ cách xây lên một cái bẫy và chúng ta sẽ bỏ vào đó cái Chiron À hợp lý hợp lý Ừ đúng rồi ha con này là ma nữ mà Thì tất nhiên là nó sẽ rất ừ. là mê con trai luôn Mà trong tim mình Kyron là đẹp trai nhất rồi đúng không ạ à, Thôi thôi thôi được được được Anh không biết anh anh được được thì anh đi anh hợp lý hơn á Anh đẹp trai hơn á Thôi anh không biết gì hết trơn em nói anh nghe nè Dịch ơi Em kêu Kyron đẹp trai nhất là bởi vì em muốn nịnh cay hiểu không Em em nịnh cay để cho cay gọi là chịu cho mình làm cái bẫy bắt con rắn Chứ giờ mình không nịnh rồi cay đâu chịu đâu Giờ mà giờ anh muốn bị biến thành đá không ờ tất nhiên là không rồi tất nhiên là không thì thôi giờ mình mình giả bộ mình nịnh cay đi xong mình cho cay với anh đá <laughs> thôi ok đi, ờ, đi, đúng rồi, à. cay cay cay đẹp trai lắm luôn á bây giờ cay đi thôi anh rồi cay đẹp trai lắm bây giờ nè cay đó em trời Cây đon đi theo của em tôi... đi đi quyến rũ ma nữ hả? À? Được. Đúng rồi. Trời ơi, đúng là cây đon đẹp trai nổi mà chỉ có ma nó mới mê thôi các bạn ơi. Thiệt ghê thiệt. Ok. Ây thì, thì đúng rồi đúng rồi chứ còn gì nữa ok các bạn ơi chúng ta cùng nhau đi kiếm con ma nữ đó để bắt nó nào các bạn let's go giải cứu mọi người nào em ơi Tôi cá chắc với mọi người luôn Chắc chắn cái này là hang rắn rồi Không thể nào làm đâu đi đi đâu được hết Bởi vì thường thường mấy con rắn á Thì nó thường hay sống ở bên dưới mấy cái hang mà sâu ấy là sâu như thế này nè Mà cái hang ấy to quá vậy ơi Có khi nào con rắn ấy là con rắn khổng lồ không anh Trời ơi từ bấy đến giờ anh chưa thấy cái hang nào bự này luôn á Nhiều con lộn không vậy con rắn nó bé tí à chứ đâu bự này được Trời ơi anh nghĩ sao vậy rắn này là rắn yêu quái mà thì nó phải to như vậy chứ Chứ còn gì nữa Ủa mà khoan hôm nay mọi người mặc giáp gì kỳ vậy Cái roi mặc đồ y như à. hoàng tử vậy cây Trời bộ đồ này là mình mặc hơi bị đẹp nha bạn Bạn biết sao mình đổi cái chiếc miệng này không Bởi sao? vì là mình sẽ vô đây Mình cứu Jimmy xong rồi đúng không Mình sẽ quỳ xuống Cài đã tới rồi đây Trời Ghê ơi, ôm, ơi. Ôm, ôm, đúng đọc vậy. chuyện đọc chuyện cổ tích cho nhiều vô xong rồi bị nhiễm công chúa hoàng tử gì tào lao tào lao <laughs> còn, còn dình mặt cho <laughs> anh dình mặt đồ gì vậy sao anh có đi vội quá không tìm được đồ thế là đi vội quá đâu kiếm đồ đâu anh anh lấy cái mền anh cắt ra anh cuốn tạm cho người à trời ơi anh lấy cái mền ủa mà mền anh làm bằng da hổ luôn hả sao người anh nhìn giống con hổ vậy tào lao à còn em nè anh thấy à mọi người thấy bộ đồ của tôi chưa hôm nay tôi có Rồi. thành con cá còn đây con cá hả à, ừ, này con cá con cá chứ còn gì nữa nó có hai cái vây nè thấy không đó trên đầu nè hả nhìn nhưng mà bộ giáp của tôi là ngầu nhất đó anh em ơi anh em nhìn coi <laughs> ba bộ giáp của ba anh em tốt cùng mình anh em thấy bộ giáp nào ngầu hơn các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha ok rồi mọi người chuẩn bị vũ khí gì đây Dịch gì mà dịch đi giết có con rắn mà dịch cầm cái búa bự với dịch Hả? Giới thiệu với em Đây là cái búa gia truyền của nhà Mr. Dịch Cái búa này được truyền từ đời ông cố nội Chuyển cho ông cố ngoại Chuyển cho công hoàng xóm qua bên tận Pháp, Mỹ, Ý, Italia Xong chuyển về Dubai giờ chuyển về Việt Nam cho anh Thái Trời ơi cái gì mà ghê quý vị Nhìn cái này giống như mấy cái búa mà em mua ngoài chợ 15 ngàn cây anh của mấy đứa con nhỏ nít tào chơi á Tào lao búa gia truyền người ta đấy trời Ok tào lao gì Ôi còn cây ron tự nhiên đi giết quái vật cầm theo cây dù như vậy What? cây cây này mình ờ, nhặt ở ngoài ờ, bẫy da chai các bạn trời ơi trời ủa cái này đâu phải cái cây dù đâu cái này là cái cây giống cái cây mà để người ta gọi là đi người ta móc dây chai á <laughs> cái, cái cây người ta đi móc dây chai á trời ơi trời mình lụm mấy dây chai thiệt ba mình lụm mấy dây chai thiệt ba mấy người thật đúng là tầm thường mang theo vũ khí kể cả áo giáp của mấy người cũng rất tầm thường làm sao bằng tôi tôi là tôi mang nguyên cây súng luôn này thấy không đó nè nạp đạn nè cho mấy người coi nè ấy ghê chưa Lên rồi mà mang súng mà chơi bắn nè bạn bắn nè băng, Ồ oh, Ghê không ghê không <laughs> Ok Rồi các bạn ơi Bây giờ anh em chúng ta đã chuẩn bị được hết tất cả vũ khí nè Mình nghĩ là bây giờ đã đến lúc Mình phải xuống dưới để giải cứu mọi người thôi À không có phải giải cứu đâu Tiêu diệt con quái vật này Để giải cứu mọi người nha anh em nha à, Chứ giờ mọi người đang ở nhà biến thành đá hết trơn rồi Rồi anh em chúng ta cả nhà đi xuống nào Let's go Ok Xuống đi xuống đi xuống đi xuống ơi xuống dưới xuống dưới đây đây ôi cái hang này nó sâu ghê luôn anh em cái gì mà hang sâu dưới á trời oh trời ơi rồi Phong ơi, con cái đèn pin ơi, tối quá anh sợ quá Phong ơi. Ở trên kia có con skeleton. Né né mọi người né ra để tôi. À, mày mày mày mày hỏi chết cho con. Ủa nó, nó nó nó rơi cái tờ giấy gì nè cay. Ủa, nó rơi cái tờ giấy gì nè mọi người. Wow, cái tờ giấy gì nè, thôi cho cho mọi người á. Ok, lên trên lên trên tiếp. Cho dịch về mấy dây dây. Wow, Ripper. Mày mày mày mày mày mày mày mày, mày, mày hả mày Creeper mày. Rồi ờ, tôi giết rồi, tôi giết rồi. Ôi này. Ui trời ơi. Ủa, có mấy con skeleton nó bị biến thành thành thành mấy mấy cục đá nè mọi người ơi. Cái gì mà ghê vậy? Ông ơi. Cái gì vậy? ui gì vậy? Em em em em thấy được con quái vật bên kia kìa vậy ơi. Bên kia chắc chắn là con quái vật. Ờ, trời ơi chết rồi. Bây giờ bây giờ bọn mình phải làm sao đây? Bây giờ bây giờ bọn mình phải làm gì với con quái vật đây nè mọi người? Làm cách nào đây? Yên tâm, yên tâm. Yên tâm, mình ở đây không, ờ, mình đẹp trai như sân Tùng em tivi để mình làm mình quyến rũ đó nha nè. Nhìn nè, ba hai một Chào chị ma nữ. Rồi xong cây rồi biến thành cục đá luôn rồi Trời, con ba nữ này ghê quá dịch ơi Ê, anh lên trước đi em nhường anh á ờ, ờ, à, đau buồn quá à, trời ơi đau buồn quá trời đau buồn quá không không ôi gì vậy dịch tại sao anh lại nhét ghen vậy hả anh thấy anh thấy đứa em của anh là Kyron bị biến thành đá không tại sao anh lại không nhào lên anh đúng là đồ nhét ghen thôi được rồi anh ở đây đi em về tạm biệt anh thôi về anh về ơi chờ anh ơi về anh ơi về anh ơi nguy hiểm quá anh ơi trời ơi mấy bạn ơi không được không được con rắn này nó nguy hiểm quá không lại gần nó được các bạn ơi chỉ cần lại gần nó thôi là bị biến thành đá cây rong thì biến thành đá luôn rồi tự nhiên không đang còn ba người giờ còn có hai người thôi trời ơi trời không được rồi Ôi, nếu như bây giờ mà mình và dịch mà còn bị biến thành đá nữa thì coi như hero team sẽ bị tuyệt chủng trời ơi biến mất hết không thôi, thôi, thôi, ai. thôi đi về đi về đi về đặt lên group tuyển thành viên mới phong không đi đâu thôi đúng rồi đúng rồi Ê, trời ơi là trời ủa mà sao nghe cái gì hero team bị tuyệt chủng nghe cái nghe cái, <laughs> nghe nó ghê <laughs> ok bạn ơi thôi về đây về tuyển thành viên mới anh ơi không cứu được đâu về đi về đi thôi, thôi lên đăng bài tuyển thành viên mới lên tao nhà phong nha anh về trời ơi mấy <laughs> bạn ơi bây giờ làm cách nào để giải cứu được mọi người và tiêu diệt được con quái vật tại đây mấy bạn hãy bình luận cho phong biết cách nào để tiêu diệt được nó nha chứ phong là phong bó tay rồi đó trời ơi sao ơi tôi phải làm sao đây à, à, à.